相逢城门外，青石桥，望见你剑如虹。 太上太重，清晨。 you Xin mời lên xe Không biết khách quan cần đi đâu Dân an ắt hẳn thiên hạ hưng Dân vui ắt hẳn thiên hạ thịnh Thiên hạ này nhất định sẽ tốt đẹp xin mời lên xe Không biết khách quan cần đi đâu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 thế giới nhất thủ nhất bồ đề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 hòa nhất thế giới nhất thụ nhất bồ đề nhất thế giới nhất thụ nhất bồ đề Thank you. nhất thế giới nhất thụ nhất bồ đề